chung nguyện nguyện mặt chiếc gầy xón, chúa dừng phía sau lá trầu đã trù với lại cò tiền đại hộp cháp sơn màu xanh chuốc người đón lòng trầm mi đau xót nhớ khi xưa thái tổ chiều lên một người con gái sớm lắm thần mồ côi cha mẹ gặp được thầy quỷ cốc công tiến sinh chúa một đời làm phúc cứu dân đặt tên miền hồ dưng một mình cho đồng ràng lắm long cỏ nhiều hoa tiếng chúa đốt đuốc vào ra sớm chiều vay còn nắng vâng chiều lưng lưng đèo chiều sớm chiều cá vang, tay khơi bê bát rừng vàng đếm cho trăm họ giàu sang đời đời đếm cho trăm họ đời đời giàu sang chưa muối là vì đánh múa ta chín sơn trang tối linh hài hoa chút rào chơi khắp nơi với lại cỏ to tiền đài hộp cháp sơn màu xanh lam chuông người đó lòng trầm mì đau xót nhớ khi xưa thái tổ chiều lên một người con gái thôn quê đi âm thầm một côi cha mẹ gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh chúa một đời làm phục cứu dân tiên sinh truyền phép đặt đặt tế tế chúng nguyệt nguyệt hồ danh nghi thơm về tới kinh đô danh thơm về tới kinh đô có bà chúa bói nguyệt hồ rất thân xa sự năm nay đi à. Loan thanh gia hồi cùng